ở à, ở trên mạng á ở trên mạng có một cái máy bơm à, có một cái máy bơm là nó máy bơm gắn ở ngoài luôn nha chỉnh được cái dòng chảy luôn chỉnh được cái dòng chảy luôn máy bơm nó cũng ok lắm thì trên mạng có bán trên mấy cái shop đó, nó có bán mấy cái bơm đó thì à, cái lọc này á thứ nhất tôi khoái có cái là khi mà nó hư nào này hư hao về vấn đề cái cái bơm á hư hao vấn đề cái bơm á thì tôi à, thì mình có thể mua những cái bơm kia mình về mình gắn vô mình xài được còn cái lọc của hãng á thì nếu mà vấn đề về vấn đề về cái bơm mà coi như là bỏ nguyên bỏ nguyên luôn là 800 ngàn thì nó mắc hơn là 300 ngàn thì thứ thiết kế nó đẹp thiết nó về về thẩm mắt thẩm mỹ thì lọc hãng nó thiết kế nó đẹp hơn lọc thùng đó nhưng mà nó, nhưng mà chịch một chút vì vấn đề về bơm mà coi như thua đó coi như thua còn vấn đề của hãng thì nó ngon hơn nó không bị xì không bị gì hết còn vấn đề của lọc của Việt Nam thì lúc nào cũng vậy rồi lốp thì bị xì lúc này kia thì mình chơi mà thì mình các bạn phải ờ, các bạn phải phải tin phải phải tự tìm hiểu các bạn chơi thì các bạn phải tự tìm hiểu ờ à, shop này bán uy tín shop kia bán uy tín hay là chỗ nào đó nếu các bạn không dự ý các bạn có thể đem đem cái lọc này tại vì á chỗ shop uh, ờ, John Nawa đó là tại vì người ta đã bán thì người ta anh đó anh có uy tín uy tín trên cộng đồng mạng anh có uy tín cho nên là nên là anh cái gì cũng đưa cho anh test thử anh test ngon anh mới lấy đấy nên cho nên mình cũng yên tâm về mặt này mình yên tâm đó mình tự mình làm ok hết đó. thì các bạn ờ, tự các bạn nói chỗ các bạn xa thì các bạn tự các bạn mới tự các bạn tính thì tôi tôi có nhiều cái phương án nhiều cái lựa chọn của tôi <laughs> nhiều phương án nhiều chọn của riêng tôi thì các bạn các các bạn cũng có nhiều phương án nhiều lựa chọn của riêng các bạn tùy theo mỗi người thôi rồi à, ờ, còn về vấn đề này vấn đề à, ờ, CO2 mình khỏi cần mấy tại sao tại sao mi tới thời điểm hiện tại nay thì tôi xài tôi sử dụng là lọc lọc chế lọc chế của người Việt Nam mình chế mình không có mua lọc của hãng mình xài lọc chế thì giá của nó là là 500 nó giá của nó là năm trăm rưỡi mà mình hiện tại mình thấy nó đang bị bị xì ron xì nước Đấy. Đó. À. Đang bị xì nước không biết sao nó xì đây. Thì à, thì à, mình thấy là bơm CO2, CO2 này bơm vô CO2 này trộn vô nước thì cái test CO2 của mình đó, nó sẽ nó nó ra màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây, màu xanh lá cây là có nghĩa là đủ CO2 ở trong à, nước này luôn đó, đủ CO2 trong nước này luôn thì mình mua cái này là nó 500 500 rưỡi mình à, xài trong đó là lọc trong đó là vật liệu lọc của mình là vật liệu ờ, thổ Nhĩ Kỳ vật liệu lọc nó nó rẻ nó rẻ hơn ma chip rồi à, rẻ hơn ma chip còn ở đây thì tôi quýnh mà tôi quýnh một ờ, một một giọt một dây một giọt một dây một giọt chứ không có quýnh ba dây một giọt mà quýnh một dây một giọt nó cứ việc bơm thoải mái Đấy, CO2 thì khi mà ở đây thì cái hạ cái ờ, shop cái shop uh, ờ, Son Sonawa ở ngoài uh, Châu Đốc á hỗ trợ tôi là một trăm rưỡi mỗi lần mà các bạn đem cái này đi ra ngoài đổi nguyên cái này luôn đem cái nguyên cái này ra ngoài ta sẽ hỗ trợ gắn cho các bạn luôn gắn cho tôi luôn thì giá một trăm rưỡi một trăm rưỡi một bình ha khỏi cần phải bom lại chỉ cần đưa nguyên cái thùng này ra ngoài rồi xong đưa đem về là một trăm rưỡi tại cái nó cứ vì vậy hoài các bạn cứ vậy hoài đèn thì nó quánh uh, về vấn đề đèn đèn thì à, tôi ở đây thì tôi đây đánh 8 à, tiếng 8 tiếng chia làm hai thời gian từ sáng từ 6 giờ cho tới 10 à, giờ nó tắt rồi từ 12 giờ nó quấn cho tới 4 giờ hay là 2 giờ gì đó thì tôi chỉnh chỉnh thời gian tôi quên rồi nhưng mà tôi sử dụng cho cái cái, cái hạn cái hạn giờ tự động cho nên mình không có vấn đề về cái đó thì mình không cần thiết nữa rồi à, thấy mình thấy nó cái lọc chế này nó hỏng qua hỏng qua thì nước nó nước nó hơi bị à, sao lấy cái chổi nó đưa lên tại vì cái cái ống nước cái ống nước nó nó mới sử dụng nó mềm nó mềm nó ưa bị gãy khúc này kia nọ mình phải trễ chổi nó vậy khoảng thời gian sau nó cứng khoảng thời gian sau ống nó chai rồi ống nó chai rồi nó cứng rồi thì mình khỏi cần chổi mình lấy ra luôn ha Đấy. đây à, cái bãi cái bãi này là nó gần hơn một tuần à, hơn một tuần rồi các bạn các bạn thấy được cây bắt đầu nó phát triển à, tốt rồi các bạn là mình một tuần nay mình chỉ chăm nước thôi chứ mình chưa thật chắc ra mình cũng chưa có mình mình không có thay nước luôn nữa thay chăm nước chứ chưa mình chưa thay nước luôn nó là quá bận đi quá bận công chuyện à, ngày hôm nay thì mình mình thay nước à. Ngày hôm nay mình thay nước thì à, các bạn có thể thấy được rằng ở đây à, nó có hai cái dòi à, hai cái dòi của thằng súng tiger này đó đó à, nhưng mà mình đã cắt à, hai cái dòi kia rồi hai cái dòi kia nó bị thối rửa rồi mình cắt bỏ bây giờ nó mọc thêm cái dòi mới nữa rồi. là lá bắt đầu các bạn thấy lá bắt đầu nó xanh mướt lên ha nó mọc rễ bắt đầu nó mọc rễ nó mọc rễ các bạn còn cái loại cây đó cái loại cây đó đó thì mình cắt ngang mình thấy nó nó không được đẹp phải không bây giờ mình sẽ cắt ngang mình cắm xuống lại đó cây nó vậy cái cắt cấm cắt cấm thì nó vậy các bạn cắt cấm các bạn ờ, cắt cấm thì các bạn ờ, chịu khó chịu khó cắt cấm cắt thì cấm tên của nó mà rồi bây giờ mình sẽ thay nước cái bể này luôn nha các bạn Why didn't I know from the first? à, trải qua mình thay nước rồi mình chăm vi sinh mình chăm đủ thứ vô thì à, cũng có ngày nó mọc lại thôi các bạn nó cũng đơn giản thôi chứ không có khó gì tại cái này nó chưa có mở đèn thôi trước khi mở đèn mình quay cho các bạn xem nó rất là đẹp à, nó theo ý muốn của mình Đấy. thì à, mình làm mình set up phần cứng phần cứng cho nó ok phần cứng về đèn về oxy về về CO2 về lọc cho nó ok thì nó phát triển rất là nhanh nếu mà nó đúng đúng đúng nó là phát triển rất là nhanh à, cây nó ra màu rất là đẹp màu xanh thì nó ra màu xanh màu đỏ thì nó là đỏ nếu các bạn muốn cho nó ra đỏ nó phát triển thêm thì à, bắt đầu tới cái giai đoạn này là giai đoạn mình à, mình chăm mình sẽ chăm cái cái cái số 2 chăm cây số 2 để cho cây nó phát triển tốt phát triển đẹp màu sắc nó được rỡ thì à, mình sau khi mình những à, tháng qua mình rút được kinh nghiệm như vậy thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết à, đơn giản thế nào có người thì có người thì chơi cách cấm có người thì chơi theo kiểu phong cách tự nhiên mong mốt mình sẽ làm những cái bể phong cách tự nhiên thêm để uh, trải nghiệm mình trải nghiệm thêm rồi mình nói cho các bạn thêm cho vui trải nghiệm chia sẻ các bạn thêm cách làm cách thức làm cho nó dễ mọi nay có thể mình tất cả mọi người đều có thể tiếp tiếp bạn tiếp cận được thí sinh thí sinh bây giờ nó cũng rất là rẻ các bạn nó cũng không có mắc gì mấy nếu mà trong tay tầm khoảng chừng uh, 10 triệu 10 triệu là các bạn có thể là tự làm cho các bạn riêng 10 triệu là mình nói dư thôi nha chứ thật chất là nó cũng không tới 10 triệu tại vì à, bỏ công sức thì nhiều công sức á bỏ nhiều lắm à, công sức là có nghĩa là mình bỏ ra mình học mình học những cách người ta làm nè những cách người ta xích ấp bể nè những cách người ta à, set up phần cứng có nghĩa là những cái lọc nè à, những cái lọc người ta mắc nó tiếp người ta làm sao rồi trộn CO2 ra sao cho nó chuẩn nè cho nó chuẩn nó cây nó phát triển đều nè rồi à, mình chăm những cái phân à, những cái phân nước gì cần chăm những phân nước gì rồi à, thấy người ta làm sao nó đẹp quá tới mình làm sao nó ẻo quá rồi mình thiếu cái gì đó mình cũng bị nha tình trạng mình cũng bị cây nó phát triển đất này nhưng mình đó rồi sau cây nó phát triển nghèo ọt mình sau rồi sau cây nó không có uh, như người ta tại vì mình thiếu mình thiếu những cái chất đó mình thiếu những cái chất đó là cho nên là nó không có được như người ta nó không có được mà mọc nhanh có nhiều bạn thì vào khoảng 3 ngày đó có nhiều bạn khoảng 3 ngày thì đã thì thì, thì, thì cây nó phát triển đẹp ờ, có nhiều bạn còn mình nó thì bằng một tuần một tuần hơn rồi ờ, cây nó phát triển rất là đẹp cây nó bung lụa các bạn có thấy là nó bung lụa rõ ràng luôn từ lúc những cái những cái những cái thước phim đầu tiên các bạn xem thì các bạn cũng thấy rằng nó èo ọt nó khó chịu lắm lúc đó mình còn sợ mà phải đi mua mình lúc đó trong lòng mình cũng còn còn sợ mình phải đi mua thêm còn ờ, có dự tính là bị mua thêm cây nữa nhưng mà nhưng mà sau khi mình đã làm đúng những cái thực những cái gì mà kinh nghiệm mình đã trải qua rồi thì cây bắt đầu nó sống rồi nè à. đơn giản lắm cũng không khó gì mấy thì cái cắt khi khi mà cây nó lên mình cứ việc mạnh dạng mình mà cây nó bắt đầu nó phát triển lên mình cứ việc mạnh dạng mình cắt tỉa là cái chuyện của mình Đấy, cắt tỉa là cho theo nó theo ý muốn của mình để nó cây nó phát triển hoài vậy hả các bạn bây giờ à, cảm ơn các bạn đã xem video của mình à, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ hẹn gặp các bạn trong những video kế tiếp xin chào tạm biệt sun To dream, believe in strength Now I'm the only one Only one Rồi sau một tháng Tại mất tháng các bạn sẽ thấy ờ, được rằng là à, cái bể của mình mình xích úp phải không ý là mình xích úp thưa mà nó còn cấm không có chỗ cấm nữa có những cái đoạn có những cái cái, cái cây mình cắt ngang các bạn thấy không những cái cây đó mình cắt ngang rồi mình cấm xuống lại đó nó mọc lên nó không được theo ý muốn mình cắt cắt ngang mình cấm xuống lại đấy đó rồi sau khi mình làm đầy đủ đúng cái chân thủ tục thì nó nó đẹp như vậy các bạn nó đẹp như vậy đó, đó. Nó, nó đẹp như mình của mình thôi còn nó riêng các bạn thì mình không biết những cây này mình các bạn thấy không à, một tháng trước mình set up đó, thì nó chỉ có ba cây thôi bây giờ nó mọc lên một đống luôn này. Đó. khi mà nó mọc lên cao mọc lên cao che che mắt cái bố cục của mình đó thì mình cắt ngang cái đầu của mình cắm xuống mình chừa lại còn mình còn chừa lại những cái những cái lỗ nè những cái chỗ nè thì sau khi mình đã sau khi các bạn đã, đã, đã cắt đầy đủ hết rồi á là khi khi nó mọc đầy đủ hết rồi không còn chỗ cấm nữa thì à, mình cắt ngang mình bỏ luôn mình cắt ngang cái nào không đẹp cắt ngang bỏ nó sẽ tự đâm đâm chồi cái cây này nè các bạn thấy cái cây này hồi đó lúc trước nó nằm tuốt mị trong gốc á sau này mình đưa nó qua đây đó. nó cấm nó dễ nó cắt cấm nó dễ chơi đó các bạn còn cây này nó mọc lên nữa không đẹp đó. đó cây lại nhi các bạn thấy cây lại nhi mọc đó, đó, đó ha à, khi mà nó mọc lên cao quá đó mọc lên cao quá thì nó khi mà mọc lên khỏi mặt nước luôn thì nó sẽ cái, cái gốc nó sẽ trồi lên cái gốc nó sẽ trồi lên cái các bạn không cắt tỉa cái gốc nó sẽ trồi lên và các bạn thấy cây nó thở ầm ầm luôn không cây nó thở ầm ầm ầm ầm luôn đó. chứ không phải đơn giản đâu nè không phải căng hả à, cái cây này nó bị nó bị cắt chồi nó đâm nó đâm chồi nó sẽ thở ầm ầm ầm ầm thở lên luôn cây thở đó ha đó mình quánh cái đèn này quánh đèn ngày, ngày 8 tiếng đó. đó cây nó thở các bạn thấy lâu lâu bột bọt khí nó sôi sôi sôi lên đó đó, đó. đó. nếu mà muốn cây thở mình bắt buộc phải cắt tỉa mình cắt tỉa nó đàng đàng hoàng đẹp tỉa thì nó sẽ thở thôi còn nó không cắt tỉa nó mọc bên ngoài nha nó mọc lên hoài hoài hoài thì lâu ngày nó nó sẽ bị chóc cái nó sẽ chọi cái luôn cái rễ lên luôn chọi cái rễ lên luôn À, tép ốc rồi nó chết bớt thì mình mua mình mua lại mình mua tép với ốc lại đó, đơn giản thôi nó cũng giống như mình thôi dòng đời của nó tép thì dòng đời của nó khoảng chừng ờ, sáu bảy tháng gì đó khoảng chừng năm cho nó nhiều lắm là năm đi đó thì sau khi năm nó thì nó hết thì thôi mình mua lại tiếp mới thiếu gia gì con có hai ngàn à các bạn có thể mua mình chơi à, súng Tiger mà nó đủ đủ CO2 ha đủ CO2 đủ dinh dưỡng nó nở bự như vậy nè à, quay gần cho các bạn xem Đó. bự mà nó có màu đẹp lắm đó nha có màu rất là đẹp à. rồi mình cắt qua đây nè, nè. mình cắt tỉa nó qua đây nè lúc mình setup á, lúc mình setup nó bị nó bị rời ra nó bị rời ra ba ba nhánh rồi sau đó mình setup thì nó bị rời ra cho nên mình cắt tỉa ra ba chỗ luôn à. À, ok ha à, sau một tháng mình đã hoàn thiện đầy đủ mình làm cái video cho các bạn xem đúng như là cái cái cái sở thích mình muốn à, từ ngày từ ngày từ ngày vậy đó cho các bạn xem cái quá trình mình làm à, quá trình mình cái à, cái biết cái hiểu biết cái gì đó thì mình chia sẻ với các bạn cho các bạn xem để các bạn có thể làm các bạn có thể làm theo cái các bạn hàng làm theo bố cục các bạn và các bạn có thể làm theo suy nghĩ các bạn chứ nó không có gì gọi là khó hết chân thí sinh không có gì là khó hết chân nó có khó các bạn đừng suy nghĩ nó khó nhưng mà mình làm đúng những gì đi CO2 rồi lọc rồi đủ hết trơn nó đẹp thôi đèn đó, đủ hết rồi mình sắp tới mình có sẽ có một cái cái bể tự nhiên cái bể theo phong cách tự nhiên của mấy bạn thường hay chơi trên hội đó mình sẽ tập theo mình làm từ từ từ ha à, rồi tiếp tục nha các bạn à, cảm ơn các bạn đã dành thời gian à, theo dõi cái video của mình à, chúc các bạn một ngày vui vẻ à, cái hồ này cái hồ này nè các bạn à, 3 tháng sau rồi đó. 3 tháng rồi đó đúng 3 tháng thì à, mình thấy à, à, có một cái sự thay đổi rất là đẹp đấy mình đó. cái này có nghĩa là thay đổi theo kiểu sự chăm sóc của mình đấy mấy các bạn thấy đó, rotalala quay ốc siêu đỏ nó đỏ quét luôn <laughs> rất là đã các bạn đó, khi mình trồng rồi CO2 đồ đầy đủ CO2 mình trộn nó đầy đủ á đó. đó là ok hết có nuôi tép đồ này kia ốc thì nó đẻ trời ơi luôn quá trời ốc luôn đấy các bạn nhìn trên đây nhìn xuống là thấy đây ốc siêu đỏ sau 3 tháng chăm sóc à, cái này mình có cắt tỉa nha các bạn nếu các bạn không cắt tỉa nó sẽ ngôi lên mặt nước và nó bị nó che đi những cái tầng ở dưới đây à, những cái tầng ở dưới đây nó sẽ những cái tầng dưới đây nó sẽ không tiếp xúc được ánh sáng mặt trời nó sẽ bị héo bị đủ thứ hết nó bị lâu đó Đấy. mà nói chung là mình cũng có cắt tỉa mình cắt tỉa hết trơn hả thì những cây này nè nó, nó, nó mọc dài lên phải không nên mình cắt tỉa mình nuôi đâu khoảng chừng à, ngàn cả tháng rồi đó một tháng rồi đó nó mới lên nó mới ra những cái chồi non đó các bạn thay nước rồi giờ à, sinh thay nước đủ thứ cho người nó mới ra là chồi non đó rotala các bạn thấy cái cây tuốt mì trong đó không đó mình cũng cắt rồi đó đó cắt tỉa rồi nó mới như vậy cắt tỉa cái nó ra chồi non các bạn đâm nó đâm chồi nó đâm chồi nhất là cái chỉ như những cái cây này ừ. cây này chẳng hạn đó nó có đâm chồi non còn à, súng tiger thì nó mọc như cái bụi trà ba lửa còn súng ở đây thì nó đèo lọt <laughs> súng tiger ở đây lọt đó, mọc lên những cái sen những cái dồi rất là đẹp luôn các bạn đó, nhìn rất là đẹp rất là đẹp luôn các bạn ơi quá đã Đấy, sau 3 tháng